Rồi ok luôn anh em, chào mừng anh em đến Game tôi đây. Rất vui vì được lại anh em trong cái clip thứ hai trong ngày hôm nay <laughs> Phải nói là anh em rất là yêu quý tôi đấy Rất là yêu quý tôi thì mới có cái clip này Đấy, cái clip thứ nhất ở trong ngày hôm nay tôi ra vào gần 4 giờ chiều Mà cái tầm 4 giờ chiều đấy anh em cũng biết rồi đấy, cái tầm đấy thì anh em đi làm hết Đấy, anh em đi làm đi học làm gì có ai đã ở nhà mà xem clip đâu Đấy thì tôi cứ uh, gọi là mớm đại cho anh em để anh em tương tác thôi đấy tôi cứ đặt ra một cái điều kiện thật là khó tôi suy nghĩ rồi Đấy, từ giờ đến tối chắc là không đủ 200 like đâu Tôi nghĩ là như thế Từ 4 giờ chiều đến tối chắc không đủ 200 like đâu Thế nên là thôi cứ ra cái điều kiện là 200 like đi Để tối đỡ phải ra clip <laughs> Mà nó lại thuyết phục bởi là cái độ chăm chỉ của mình Đấy, mình là, là, là muốn, mong muốn, có một cái mong muốn gì đấy là ra clip buổi tối đấy đặt một cái điều kiện để để nó rất là khó để ờ, đấy là do là anh em nhưng phải do tôi <laughs> thế rồi cuối cùng dã man thật sự hiện tại ở trong cái thời điểm mà tôi đang làm cái clip này thì nó đã đủ 200 like rồi còn cái thời điểm mà anh em xem được cái clip này thì tôi nghĩ là nó còn nhiều hơn nữa cơ Đấy thế thôi thì anh em đã có lòng thì tôi cũng có dạ nhé anh em nhá Và đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em sau đây Xin được cảm ơn anh em Vũ Luận, anh em Cường Di anh em Thiên Phát Nhôm Kính, anh em Quang Lê, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em Mavel, Eliver, MCUVN, anh em Bún Thang, anh em Lại Hoàng, anh em Studio West Đinh Tùng, anh em Quang Minh Trần, anh em Văn La và anh em Hải Biếu. Các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên trên kênh, trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng và ở trong cái clip này tôi xin được giới thiệu một chút Nếu anh em xem cái clip buổi chiều nay nhá Tất cả các anh em nếu mà đã xem clip vào buổi chiều nay Thì anh em sẽ biết được cái lý do Tại làm sao mà nó có cái clip này Đấy Còn với các anh em mà chưa xem cái clip buổi chiều nay Thì tôi nghĩ là các anh em Tạm thời các em đừng xem clip này vội Anh em hãy xem clip buổi chiều nay nhá Tuy nhiên là tôi cũng sẽ nói cái lý do để cho anh em biết, anh em nắm được nếu anh em không muốn xem cái clip buổi chiều nay. Đấy là buổi chiều nay ấy, khi mà tôi làm cái clip một cái đội hình là 3 meter lít 6 đỏ, một cái đội hình siêu châu chó. Thì tôi có gặp một cái đội hình của team đối thủ là chơi một cái đội hình hỗn tạp và nó rất mạnh. Phải nói là không thể tin nổi nó có thể ăn được gần hết tất cả các cái đội hình ở trong trận đấu đó. Bao gồm là có gót đỏ, có goblin có 9 warrior greater nó ăn được hết và đối thủ chỉ thua cái đội hình của tôi thôi 3 metalist 6 đỏ tuy nhiên là nếu mà tôi đánh giá một cách nó trung thực và khách quan thì trong cái trận đấu đó là nó là ngang kèo nhau thậm chí là đối thủ có phần trên cơ nếu mà với một cái lượng đồ bằng nhau thì rõ ràng là đối thủ rất có thể sẽ thắng tôi ở trong trận đấu đó Và với một cái trận đấu mà nhìn thấy cái đội hình đó thì tôi phải nói thật với anh em là có rất nhiều những cái điều bất ngờ trong meta mới sau khi update mà chúng ta chưa thể lường trước được anh em ạ. À. Có rất nhiều những cái đội hình mới và những cái đội hình mà chúng ta chưa giờ chúng ta chơi, chúng ta thử nghiệm chúng ta chơi thì chúng ta mới biết được cái sức mạnh của nó, thật sự là nó mạnh đến cỡ như nào. Đấy. Thì tôi hứa với các anh em là tôi sẽ ra và tôi sẽ chơi ngay để tôi uh, xem là liệu rằng cái đội hình đó nó mạnh đến cỡ như nào nếu mà thử với cả những cái đối thủ mạnh hơn như là những cái bộ như là bộ bit hay bộ assassin chẳng hạn thì không biết là nó sẽ như nào là có chơi được không đấy thì tôi cũng ra tôi phọc luôn đấy là những cái nội dung mà anh em đã biết ở trong cái clip trước còn bây giờ là cái nội dung mà anh em chưa biết đấy và tôi cũng xin tiết lộ với anh em tại sao mà tôi bất ngờ đến như thế tôi rất bất ngờ trong trận đấu đấy Đến lỗi mà tôi phải gọi đối thủ là một cái phiên bản của tôi ở một vũ trụ khác. <laughs> Anh em có hiểu không? Tại sao lại như thế? Là bởi vì cái đội hình đó nó rất giống một cái đội hình mà tôi đang nghiên cứu. Nó chỉ khác một vài con thôi anh em ạ. Đấy và cái đội hình đó thực ra ấy là không phải là tối nay tôi mới chơi đâu. Tôi phải nói thật với anh em là không phải tối nay tôi mới chơi cái đội hình đó đâu Mà tôi đã luyện cái đội hình đó Đến lỗi mà bây giờ tôi thông thạo 10 rồi Nó đã trở thành gần như là bí kỹ rồi Tuy nhiên tôi chưa ra clip là bởi vì nó vẫn còn thiếu một cái gì đấy Đấy nó vẫn còn thiếu một cái gì đấy Thì hôm nay ý, khi mà tôi gặp đối thủ của tôi ý, Ở trong cái trận đấu buổi chiều này này Đấy là tôi mới vỡ ra Tôi mới vỡ hòa ra À đây rồi chân lý đây rồi anh em ơi Cuối cùng thì tôi đã có biết được cái mắt xích cuối cùng của cái đội hình của tôi Để nó tạo ra là một cái đội hình vô địch Anh em ạ à. Đấy, tôi phải rất là cảm ơn bạn tu đây đối thủ tu đây của chúng ta ngày hôm nay phải rất là cảm ơn cái đội hình nó gần giống như cái đội hình của tôi luôn nó chỉ khác có một vài con thôi anh em ạ đấy, nhưng mà có một cái con mà nó quyết định nó rất là quyết định ở trong cái, cái con game đấy mà tôi mới phát hiện ra đấy để nó là cái mắt xích để ghép vào cái đội hình của tôi nó chuẩn anh em ạ tuyệt vời rồi hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em bí kỹ nhá anh em nhá yên tâm bí kỹ này cực kỳ mạnh luôn và tôi cũng đố anh em biết là tôi bị thiếu một cái con gì mà hôm nay tôi mới phát hiện ra Đấy để tôi bổ sung vào cái đội hình này nha anh em nhá Tôi đố anh em tôi sẽ không tiết lộ ở trong clip này đâu Anh em nhá Đấy, Và cái đội hình này tôi cũng nói luôn là nó gần giống với cái đội hình chiều nay Đấy Tuy nhiên là trước đây tôi thiếu mất một con Nên là cái đội hình này của tôi là chưa hoàn thiện Nhưng bây giờ thì chắc chắn là nó đã hoàn thiện rồi đấy anh em ạ Anh em hãy xem và cảm nhận nhá Đánh giá xem sức mạnh của cái bộ này nó như nào anh em nhá ờ, Ok Cái thằng Nga nó nó, nó nó nói cái gì mà nó nói từ lẫy đến giờ anh em nhỏ Anh em nào biết tiếng Nga anh em có thể, thể, thể dịch cho anh em được không? Hai thằng Nga à? Có hai thằng Nga ở trong trận đấu này Hình như là party chơi với nhau thì phải Nhưng mà thôi mặc kệ đi, chả cần hiểu Anh em ạ, hiểu làm cái gì đâu rồi Để mua tự động cho đỡ ngáo anh em ạ Tôi không hiểu sao ấy nhá Tôi bị ốm ấy Thế là tôi ra tôi mua cái thuốc ở hiệu thuốc Thế là họ kê cho cái thuốc gì Nói chung là bị ho, bị đau họng ấy Ngặt mũi thế là kê một đống thuốc về uống Và uống xong ấy thì có một trong những cái thuốc đấy làm cho tôi bị đơ anh em ạ Nó hơi bị đơ đơ theo kiểu nó cứ ngáo ngáo kiểu buồn ngủ ấy Cũng chả hiểu là đấy là cái thuốc gì hình như là nó liên quan đến mấy mấy cái thuốc ho thì phải Đấy, anh em nào làm, làm dược sĩ có thể ờ, confirm nhá à, tôi cảm thấy tôi, tôi dùng thuốc xong mà tôi ngáo hết cả buổi chiều luôn đấy đầu óc lúc nào nó cũng như ở trên mây ở phê phê ấy, anh em ạ <laughs> không biết là họ có kê nhầm đá không nhở phê thật đấy lúc nào đầu óc là cứ kiểu nó quay quay phê thật ớ à, heaven bomber lên hai rồi à <laughs> Phê Phê Phải là là tuyệt vời anh em ơi Đó Blink cho Heaven Bomber Ok ok ok Đấy đang trên cái con đường xây dựng nhá anh em nhá Đối với các anh em mà xem từ đầu đến cuối thì anh em sẽ ra được cái cách xây dựng bài của tôi nhá Còn đối với cả mấy ông mà tua thì chắc chắn là sẽ không biết cách xây dựng ở giữa đâu Đấy Lợi thế cho các anh em xem từ đầu đến cuối nhá <laughs> ừ. Không nói nhiều đâu, không nói nhiều và không nhắc lại nhiều nha anh em nhá Bộ bí kỹ đôi khi là vẫn phải giấu một chút Để anh em tự tìm hiểu Đấy Nó chỉ nhẹ nhàng như thế thôi anh em ạ Đấy, chơi như thế nào thì với các anh em mà mà mà quan tâm thì các anh em có thể xem từ đầu đến cuối Đấy, anh em sẽ vỡ ra nhá còn không nói nhiều xây dựng đội hình như nào có hết ở trong cái clip rồi đấy đầu game như ba rồng 3 mét ba dòng 3 mét kết hợp với cả Heaven Bomber hoặc là một con nào đấy có thể gây đam ở đây là có thể là uh, không phải Heaven Bomber ấy thì sẽ là là là con gì thì ở dưới này có rồi anh em <laughs> ở dưới này có hai con đây này đấy Water Spirit ờ, hoặc là là là là, là, là Skybreaker có hết rồi nha anh em nhá Đấy, anh em chỉ việc là coi như là xây dựng theo y như tôi chơi thôi à, Nó sẽ ra là cái form bài chuẩn giữa game, đầu game và giữa game Để cuối game nó thành như thế nào ấy thì tí nữa anh em biết Còn những cái đứa ấy mà nó xem cuối game luôn ấy Thì là nó sẽ bị là làm sao, top 8 anh em ạ Nhá <laughs> Kệ nó đi <clears throat> Mấy cái đứa mà nó không phải nó gọi là bỏ lạc ấy Vào nó chỉ cần biết kết quả thôi thì kệ nó nha anh em nhá vào xem chùa Đấy, kiếm đội hình mạnh để chơi Chả có tương tác gì cả Vào nhanh nhanh để biết được cái đội hình Xong rồi ra Không xem, không tương tác, không ấn quảng cáo Không ấn like, không comment <laughs> Đôi khi lại không vừa ý lại dọa là ăn follow, Đùa chứ có follow đéo đâu mà ăn follow, Kinh lại còn dọa ăn follow nữa Đùa Hài vãi đái luôn anh em Tôi tôi không biết ai follow ai không follow nữa Đấy anh em biết là tôi còn biết được cái tương tác của anh em nó là như nào Tôi còn biết ông nào xem nhiều, ông nào xem ít Tôi còn biết ông nào đăng ký từ bao giờ Thế mà rồi lại có những cái đứa mà nó không follow mà nó lại Coi như là nó giả như là nó follow để nó bảo tôi Nó dọa tôi là nó sẽ ăn follow tôi <laughs> Đùa, thật là như thế luôn ạ Người ta chủ kênh, người ta có số liệu chứ đéo ai để cho các ông bốc phét Ai xem nhiều, ai xem ít là biết hết Đấy, còn nếu mà gọi là chưa đủ uy tín thì tôi cũng xin nói luôn là tôi đang dùng túc bút đi trả phí 20 đô một tháng để biết được những cái điều đấy đấy anh em ạ <laughs> Thế nên là ai mà tâm huyết với kênh ấy là tôi biết hết Là tôi cũng rất là trân trọng và biết ơn Kèm theo đấy là cái cách chăm sóc của tôi ấy, cái cách trả lời comment nó cũng rất là nhiệt tình đối với những người đấy Thật mà, anh em cứ để ý mà xem Rồi Thực ra thì cái đội hình này ấy, ở trong cái giai đoạn này nó là ok rồi đấy từ round 12 ờ, đến round 15 tôi nghĩ là mặc dù là có cái con hai sao ở ngoài đấy nhưng mà chưa cần up 7 đâu, chưa cần up 7 đâu anh em ạ. Thế này là ok rồi. Chúng ta là round 16 chúng ta up 7 cũng được. Cái đội hình này này vào trong game ấy, vừa vào đầu game thì sẽ triệt hạ được một con của đối thủ luôn. Nó rất khỏe Đây rồi, hay quá Vào game là giết được một con đối thủ Nên là nếu mà đối thủ có 7 con ấy thì nó chỉ là 6 con thôi Sau đó thì cái con Heaven Bomber nó sẽ giết một con nữa Vì nó có cái bờ Ở đây nó có cái bờ nó cái tung trưởng được rất sớm đó, ờ, Nếu mà ba quả tên lửa nó dồn vào một con ấy Tức là đối thủ chỉ còn có 5 con thôi Và đánh với 6 con của chúng ta Đấy, đội hình nó rất khỏe nhá đầu game cực kỳ mạnh luôn Cái con rồng ấy, cái con rồng mập mà nó được kết hợp với cả 3 mét thì nó sẽ giết được, chắc chắn nó sẽ giết được một con của đối thủ Một khạc thôi là chắc chắn giết được một con rồi Khạc và con nào cũng chết Đấy em thấy không Rất khỏe Có chuỗi luôn rồi này Ngon Hay quá Rồi Nói chung là tôi sẽ không áp cấp cho đến round 16 Round 16 thì nó sẽ phải cần phải bổ sung Bổ sung lượng nam Còn bây giờ tầm này là đủ rồi Cứ giữ ở, ở 6 con thôi anh em ạ Đánh giữ tiền Ok trận này có 3 bit nhá Trận này có một thằng chơi warrior hai thằng bit một thằng có vẻ như là đang có ý định là chơi Glacier Warlock hay là Gladiator gì đấy thì phải Chưa rõ Ok có Goblin đấy Trận này có cả Goblin nhưng mà tôi thấy chủ yếu là bit Đây bit đây rồi Trận này có khá nhiều người chơi bit Dự đoán là sẽ có ba thằng chơi bit Rất tốt Càng nhiều bit càng tốt Để tôi test cái đội hình của tôi anh em ạ là tôi thực ra tôi cũng chả phải test bởi vì là tôi test chán rồi tôi chơi cái đội hình này tôi vừa nói với anh em từ đầu game ấy là tôi chơi cái đội hình này tôi chết test chán chê rồi à, Thực ra là cái đội hình này của tôi là bây giờ nó đã thông thạo 10 rồi Nó chỉ có thiếu đúng một cái mắt xích của hôm nay thì tôi bổ sung thêm thôi là xong là Nó hoàn thiện luôn Tôi hôm nay tôi chơi thử một trận và thêm trận này nữa thôi là ok luôn Anh em ạ <clears throat> Gần như là nó đã thành sách giáo khoa đấy Anh em chỉ việc làm theo thôi Rất mạnh đấy còn cái việc mà chơi để cho anh em biết ý, thì nó khác nhá Trận này tôi chơi để anh em biết Trận này có rất nhiều thằng chơi beat nó là cái meta bây giờ Thì bây giờ chơi cái đội hình này của tôi Đấm mấy cái thằng bit để cho anh em thấy là đội hình này ngon Đấy Thế thôi đơn giản là như thế thôi à, Nếu mà có thêm bọn Goblin xanh nữa thì càng ok Đấy đấm cả bọn Goblin xanh Cho anh em chứng minh cho anh em thấy là Rất là ok nhá à, Tuy nhiên là ok hay không là nó còn phải Phụ thuộc vào cái việc là anh em xếp đội hình ở đầu game này này Đấy chứ còn mấy cái, cái ông mà, mà xem đến cuối luôn ấy thì Chào là cái gì cả Chính xác là như thế không học được cái gì cả Bởi vì à, nếu mà nói đến cái đội hình cuối game ấy Thì rõ ràng là Goblin Mech đúng không Goblin Mech 5 đô 3 sao thì rõ ràng là vô địch Đấy, Nhưng mà để làm thế nào để được 5 đô 3 sao ở giai đoạn đấy thì không phải ai cũng biết Đấy mà chơi thử đi Goblin Mech liệu rằng nó được 5 đô 3 sao không Đúng không anh em Nó là cả vấn đề ở giữa game đấy Đội hình nào thế thôi anh em ạ Chứ còn nói chung ấy là cùng là một cái đội hình tôi xe cho rất nhiều anh em xem trên kênh Đấy, các anh em cứ lo sợ là ờ, cứ xe nhiều những cái bí kỹ rồi người ta học theo, người ta đánh tràn lan ở trong rank thì không phải. Tôi nói rồi, không phải ai như ai anh em ạ. Đấy, tư duy của mỗi người là khác nhau. Đấy. Rồi cái cách học của mỗi người là khác nhau. Có người người ta học khoa học, có người thì người ta học theo kiểu là học cho có, học cho qua. Đấy thì nó khác nhau anh em ạ nhá. Đấy, trận này cũng có Goblin này. Đấy, hay lắm, để thử xem nào. Bây giờ cho thằng Goblin xanh một chút. Xem như nào Nhá Rồi Ok Đây rồi rồi Hay lắm Rồi Bỏ Heaven Bomber đi rồi đấy anh em ạ Chuẩn bài rồi Đấy Ở 7 nó sẽ là 3 assassin kết hợp với ba rồng và 3 mét Anh em thấy quen không? Quen không? Nó gọi là gì? Nó gọi là Tam Pháp Sát Long <laughs> Đúng rồi Đúng rồi Ui giời ơi Đây rồi Đây rồi chứ còn đâu nữa Tam pháp sát long anh em nhá Đấy Đây chính là cái Đội hình xếp của level 7 Tam pháp sát long ba con rồng ba con sát thủ ba con mết Ủa mạnh lắm anh em nhá Yên tâm Nếu mà anh em xếp được cái đội hình này ở level 7 Thì chắc chắn là cái chuỗi của anh em sẽ còn kéo dài mạnh lắm anh em ạ yên tâm cứ yên tâm kể cả là 6 hunter hay kể cả là 6 lai gặp đội hình này thì cứ yên tâm là vẫn có thể ăn được và có thể là giữ chuỗi này đến round thứ 20 21 đấy nếu mà anh em xếp được đúng cái đội hình này ba sát thủ 3 mét ba dòng nha anh em nhá rất là ok luôn đấy rồi, chúng ta sẽ tiếp tục xem xem là những cái giai đoạn tiếp theo nó sẽ phát triển như nào. Những cái con gì nó sẽ bị loại đi và những cái con gì nó sẽ thêm vào. Tôi đã tính toán rất kỹ rồi để cho anh em thêm vào những cái con cần thiết và bỏ đi những cái con cần thiết. Và nó sẽ chỉ thay đổi rất ít thôi để cho cái con game của anh em, em nó cực kỳ là dễ chơi. Nhá anh em nhá. Đấy. Rồi ok. Trận này nói chung là rơi vào tầm khoảng 4 thằng bit, một thằng hunter Hunter này là không biết là 9 Hunter hay là Egosit Ôi cái thằng Sokohi này nó nó ra được bốn con gấu này Xanh thế nhở Ra gấu Assassin kết hợp với cả cả cả cả 6 bit là cũng mạnh lắm đấy nhá Để cẩn thận cái thằng đấy cái Thằng này còn ra cả gấu mết hai sao rồi này Càng Càng đấy Càng đấy Trận đấu càng đấy Nhưng mà cái thằng này nó đốt hơi nhiều máu Đốt hơi nhiều máu Thực ra chơi tôi khuyên thật với anh em là không lên Không lên là để máu xuống thấp quá Xuống 23 máu là quá thấp Anh em ạ Xuống 23, 23 máu là quá thấp Eco rồi Để máu xuống thấp quá Lật kèo nó khó lắm Nhất là trong meta này nó nhiều bit ấy Chả may mà cái đến cái lúc mà 23 máu mà gặp bit mà một round là toang luôn đấy Nếu mà bit xanh Tốt nhất là giữ khoảng Tôi tôi tôi nghĩ là cái mốc 50 máu ấy để mà lật kèo là vừa. Tức là round 16 là anh em xả tiền luôn đi. Chứ anh em đừng đợi round 21, 21 mới xả tiền thì nó quá chậm rồi. Nhá. 16 xả tiền là vừa. Mà cái cái giai đoạn 16 ấy thì anh em form cái đội hình nó ở cái giai đoạn 16 mạnh ấy. Chứ anh em đừng form cái đội hình ở ở giai đoạn sau. Đấy. Tức là có những cái đội hình mà anh em phải ờ, form ở round 21 ấy thì cứ từ từ đã. Anh em form trước cái đội hình mạnh ở round 16 rồi sau đấy anh em form Ở cái round 21, 21 thì anh em form sau Nhá Ok Còn anh em nào không hiểu thì, thì, hơi hơi khó để giải thích Đấy tôi ví dụ để tôi giải thích lốt cái lần này cho anh em Để anh em dễ hiểu nhá Ví dụ như ở cái round Đây này nó đang là cái round từ 16 đến 20 đúng không Thì tôi chơi cái đội hình tam pháp sát long rồi này Đấy nó là một cái đội hình mạnh ở cái round 16 thì anh em form cái đội hình này thôi Đấy là, là ok Tức là từ round 16 đến round 20 Nếu mà anh em form được là anh em mạnh rồi Thì anh em xả tiền đi Anh em xả tiền anh em form đội hình y như thế này luôn Ở cái round này này Anh em hiểu chưa Đấy thì anh em xả tiền anh em lật kèo luôn ở cái round này đi Đấy Đến cái giai đoạn sau thì nó sẽ là cái đội hình khác Nhưng mà anh em sẽ chuyển sau Còn ở trong cái giai đoạn này Anh em hãy xả tiền và lật kèo Và form cái đội hình Ở ngay tại cái thời điểm đấy cho tôi Đấy nhá nếu mà giả sử như anh em có bị quá đen anh em eco Thì anh em hãy form đội hình mạnh ở round 16 đến round 20 Y như đội hình mà tôi đang xây dựng Được chưa? Rôn, kiếm Đấy, thế thôi đơn giản thế thôi Xả tiền mạnh lên Cắt chuỗi của những cái thằng có chuỗi như tôi đi Thì nó sẽ không bị thọt tiền đâu anh em ạ à. Anh em xem tôi nhiều anh em biết mà Tôi toàn như thế thôi Tôi toàn như thế thôi mà Tôi tích sẵn cờ và đến một cái giai đoạn mà nó đến 90 một cái là xả tiền luôn Đấy mà thường nó sẽ là từ round 11 nhá Chứ tôi không có round 15 đâu Tôi là thường nó là round Thậm chí là round 9 luôn á Đấy nhưng mà có anh em là anh em tua là anh em không hiểu Đấy còn anh em cứ để ý mà xem Nếu anh em nào tinh ý anh em sẽ thấy thường ấy Là tôi rất hay xả tiền vào round thứ 11 Chứ không phải round 16 đâu 11 luôn đấy Để tôi form cái đội hình giữa game Bởi vì tôi rất hiểu là cái đội hình giữa game nó mạnh như nào mà Anh em cứ để ý mà xem nhá Xem những cái tập trước anh em để ý Anh em lướt lại anh em biết ngay Đấy rồi Rồi nói thế là anh em hiểu rồi Anh em đến cái đoạn này anh em xem đến đoạn này Là anh em hiểu ra được nhiều điều Đấy Còn ông nào không xem kệ nhá Ông nào mà tua thì thôi đến đoạn này là mất hết Không biết Ờ Hay không Hay đấy Hay đấy Tôi chắc chắn với anh em luôn là sẽ có ông không xem cái đoạn này Và ông ấy sẽ eco đến năm 21 Và ông ấy form cái đội hình cuối game Đấy tôi chắc chắn luôn chắc chắn luôn thôi nhưng mà thôi không sao cách đấy nó cũng được nếu mà giả sử nhưng mà form được đúng đội hình cuối game thì nó cũng được <laughs> nhưng mà không form được thì có nghĩa là nó top 8 đấy máu còn ít mà anh em lúc đấy máu còn ít lắm nếu mà eco đến round 21 đấy như cái thằng goblin mech này này anh em anh em thấy chưa goblin mech Mặc dù là form đủ bộ rồi nhưng mà đi rồi <laughs> Ra cả cá lông nhá Ra cả cá lông nhưng mà đi rồi, gặp tôi đi rồi Anh em thấy không Đấy còn tôi bắt đầu tôi roll ở 8 thôi Ok hai con Thunder này Rồi cho hai con Thunder vào Ok nha anh em nhá Tuyệt vời Rất nhiều thằng chơi Goblin Mech mà gặp cái bộ này của tôi thì cũng xuống hố thôi anh em ạ Bộ này nó đẩy nó khắc nghiệt lắm Goblin Mech gặp cái à, ví dụ như là cái giai đoạn mà ờ, Eco Goblin Mech ấy xong rồi để để lật kèo để kiếm 5 đô ấy, chưa kịp như là là là 5 đô ra thì đã chết rồi, gặp tôi là chắc chắn chết. Trừ khi là những cái thằng Goblin Mech ấy nó ra được cái con 5 đô 2 sao thôi anh em nhá. Nó ra là 5 đô 2 sao thì không, ra là 5 đô 2 sao thì vẫn chết. Tôi nghĩ là như thế. Trừ khi nó ra Lancer 2 sao. <laughs> Secret Lancer 2 sao Cắt chuỗi đường bit luôn Hay không Hay quá Khỏe quá anh em ơi Rồng ai Lấy nhá Rồng lấy nhá Rồi Ui cầu hai rồi này Được luôn Ui trời ơi Cái này phải xả tiền mạnh anh em ơi Xả tiền mạnh thôi Chết chết chết chết chết Không được không được không được không được, không được. Full slot mẹ rồi Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh 17 giây Ui nhiều quá Nhanh Nhanh Nhanh nữa lên Ra hai Ui tôi chết rồi Không kịp rồi anh em ơi Bắn nhanh bắn nhanh bắn nhanh bắn nhanh bắn nhanh Ui ôi ôi ôi ôi ôi ôi Mất hai con Mất hai con Spirit hai con Water Spirit à À không phải hai con Thunder Spirit đã bị mất rồi Ôi ôi Sắp lên 3 sao rồi Không kịp xử lý anh em ạ Chán thế nhờ Thiếu đúng một con nữa lên ba sao Quả đấy không bán kịp anh em ạ Lẽ ra là gì Bán thật nhanh là là là bán cái con Con con flame và cái con cây ở phía dưới là vẫn kịp đấy Vẫn kịp đấy Đây này bán con này đi này Đấy là vẫn có hai slot để nhét vào Nhưng quả đấy nó hết giờ mất xử lý chậm quá Kiểu như mà tôi cố để tôi roll cái con Thunder lên ba sao ấy Tiếc quá anh em ạ Lên được 3 sao thì trận này lại ngon lành luôn ấy Vớ vẩn đấy 97 máu đến hết game anh em ạ Dã man thật sự Thôi được rồi, thôi được rồi Bình tĩnh Thế là mất hai con Mất hai con thì nó quay lại kho thôi Chứ nó cũng không mất đi đâu là nó sẽ quay lại kho và cái kho nó sẽ nhiều cái con Thunder để tôi roll ra hơn thôi Rồi thôi được rồi thì thì bị chậm form chậm đi một chút cũng được Không sao Bây giờ vẫn đang rất ok anh em ạ Đang rất ok anh em nhá Rồi chuối vẫn đang giữ được rất tốt ở đây Ủa cái ui không có đồ này chán thế nhở đồ khéo anh em ạ chuyện này đồ khéo này Đấy rồi Rồng lên được ba Ok Đồ đam thì tôi dồn cho cái con rồng 3 sao đã anh em nhá Ok nha anh em nhá Đây không có đồ nhưng mà tôi vẫn sẽ ghép cái mảnh linh hồn thôi Tôi lấy cái mảnh linh hồn Tí nữa đánh đam tay Mình phải có đam tay anh em ạ Đợi cái um, cái cái búa xét hoặc là cái hút máu trừ giáp là ok Rồi Ui cái thằng này chơi gì đấy Thằng chơi Witcher à 4 Witcher kết hợp với cả 4 uh, Fanda à À Ui mạnh phết nhở Ui chết bỏ mẹ Ui Ui Bị cắt chuối bởi cái thằng Witcher Eo hiểu Mạnh thế Từ bình tĩnh Làm gì căng ấy nhở Điêu thật đấy Điêu thật Con gấu assassin mới có một sao mà Nhảy một phát chết luôn con già, Sợ thật sự Vừa nãy mà con Thunder lên 3 sao thì chắc là cũng không có chuyện mất chuỗi đâu Nhưng mà khổ quá cái quả ấy Full slot không xử lý kịp anh em ạ Không xử lý kịp Đấy, bộ này chưa ở 8 thôi anh em nhá, chưa ở 8 thôi. Roll 3 sao rồi lên 9. Không vội anh em ạ, sức mạnh đội hình ờ, nó bây giờ nó là đạt sức mạnh đội hình rồi. Lên 9 thì vứt con gấu vào đó À không, lên 9 thì cũng không không vứt con gấu vào đâu Con gấu chỉ cần ở 8 là vứt được rồi Bởi vì nếu mà Thunder Spirit lên 3 sao ấy là anh em có thể vứt con gấu được vào Nhá Ok Gặp bit này, gặp bit thế này 6 bit, 4 gấu này Có chuối cắt luôn không? Cắt luôn chứ còn gì nữa <laughs> Mạnh chưa anh em ơi Ôi dồi, đồ ra trà ghép cái mẹ luôn Cay thật Trứng cho rồng này Trứng Dragon Glide thôi chứ còn gì nữa Ok Đập trứng này tôi nghĩ là cho Dragon Glide luôn Con Dragon Glide gây đam mà Dồn đồ cho Dragon nha anh em nhá Mỗi tội là không có đồ khéo quá anh em ạ Thôi cứ để dành thôi Đồ để dành thôi Tí nữa sẽ ghép được không được ghép cái cái um, gậy gai đâu ghép cái gậy gai là sẽ không lấy được cái không ghép được cái món đồ mảnh linh hồn anh em ạ thôi từ từ đã nhịn tí đi mà anh em thấy giữ máu tốt không bây giờ hiện tại vẫn còn 94 máu luôn kìa đấy, witcher ra là con 7 nhá mạnh đấy gấu assassin lên hai sao rồi khá căng Vậy là trận này có rất nhiều cái đội hình mạnh để tôi có thể test cái đội hình của tôi nhá anh em nhá. Đấy có rất nhiều đội hình mạnh luôn đấy Ok Ui ở đây rồi mà lại hút máu rồi Ui rồi đợi mãi <laughs> Hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý Được Đợi từ lấy giờ anh em ạ Ok Mạnh đấy chứ Anh em nhìn không Tôi đang đánh ở level 8 nhá Và anh em hãy nhìn những cái thằng còn lại đi Một nó đánh ở level 10 đấy anh em <laughs> anh em thấy sức mạnh của đội hình chưa anh em thấy chưa anh em thấy cái sức mạnh của đội hình tôi vẫn đang có rất nhiều máu ở đây trời ơi nhìn thì nó leo khèo đúng không anh em nó chỉ có ba rồng kết hợp với cả 3 mét thôi ba rồng 3 mét và thậm chí là còn chưa phải là ba sao xin đâu đấy nhưng mà anh em nhìn đi trời ơi nhìn kìa đang đoành cái thằng 6 bit này anh em này <laughs> Đánh ở level 10 ấy nhá Đang đấm thằng 6 bit ở level 10 ấy nhá 6 bit gấu assassin 2 sao rồi đấy Anh em ạ à. Anh em thấy không Anh em bất ngờ chưa Anh em bất ngờ chưa Thế tôi mới nói rồi Anh em Nhiều anh em là quy chụp cho cái update của nhà phát hành Chửi nhà phát hành Là cái meta mới là cái meta tù Đấy, cái meta ít sáng tạo nhưng không phải anh em ạ Đấy là do anh em thôi Đấy những cái ông mà bảo là chửi nhà phát hành ấy Bảo là cái meta mới không sáng tạo ấy Là những cái ông không sáng tạo Tôi cũng nói luôn nhá Là cái đầu óc của người ta ấy Khi mà phát ngôn ra những câu đấy là không biết gì Chả mà tự nhiên mà nhà phát hành người ta lại phải thay đổi đâu anh em ạ à. Còn meta này tôi nói thật với anh em Quá nhiều line up để có thể chơi được mà nó mạnh luôn Anh em cứ nhìn xem Anh em cứ nhìn xem Anh em thử cái đội hình này đi Xem nó có mạnh không Nhá Đấy, anh em xem cái trận đấu chiều nay anh em cũng thấy bất ngờ chưa đúng không? Một cái đội hình của một cái cái người đánh đối thủ của tôi ở trong game ấy. Đấy, cái đội hình nó tương tự cái đội hình của tôi nhưng mà nó rất hay. Nó rất mạnh. Đây rồi, Calong rồi anh em ơi, tuyệt vời. Con này sẽ đánh ở level 10. Nhưng mà phải lên 10 thì mới chơi được cơ. Nếu từ từ bình tĩnh thôi. Cho thêm con Thunder nữa nào. Thunder, Thunder, Thunder, Thunder, Thunder, Thunder. Thunder, Thunder Ui, vẫn chưa có Thunder Lại rồng này Rồi, Water Spirit lên 2 sao Ok, ok, từ từ đã, từ từ đã Bình tĩnh Bình tĩnh đã, bình tĩnh đã Thiếu slot bắn già đi thôi, già này không cần Ok Rồi Tôi đang chơi ở level 8 Nhá, xin nhắc lại Đang đánh ở level 8 luôn đấy Và anh với cả tất cả bọn này nó đang chơi ở level 10 rồi anh em xem này Tôi ăn được luôn này Hay không Chết luôn Ui giời Rồi roll tiếp nha anh em nhá Trở level 8 thôi Bộ này chơi level 8 thôi Đấy nhưng mà nếu mà tí nữa mà lên được là có thể lên được level 11 cơ anh em ạ Rồi cứ bình tĩnh Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Vẫn còn slot Thunder Spirit lên được 3 sao thì sẽ cho con gấu vào Đấy cho con gấu vào làm tăng cơ nha anh em nhá. Sau đó chúng ta có thể dần dần lên 9. Lên 9 kẹp con gì vào? Chính là con cáo đây anh em. Con ca lông phải lên 10 mới kẹp được vào. Thôi tôi bán ca lông đi. Tìm sau anh em ạ, kiếm sau. Nói chung là không quan trọng lắm ấy, cái con ca lông này nó cũng không quan trọng lắm. Lên 10 mới kẹp được cơ. Còn bộ này đánh ở 9 là là perfect rồi. Không cần lên 10 đâu. Đấy mà lên 10 kẹp vào thì chắc là cũng hết game. Thôi. Từ từ đã anh em ạ. Lên 10 có thể kẹp Dark Spirit Nhá anh em nhá, Dark Spirit cũng được Dark Spirit 2 sao Ok à, 9 Warrior đúng không? Có đát rồi, để sẵn đát ở dưới rồi Nhưng mà thậm chí là còn chưa cần kẹp đát vào Thì cũng ăn được thằng 9 Warrior này anh em này Anh em thấy không? Ui rồi ơi Mạnh chưa, mạnh chưa Đấy, xin nhắc lại đang đánh ở level 8 nhá <laughs> Đang đánh ở level 8 nhá anh em nhá Đập cho 9 warrior ở level 10 Đấy Rồi rồi rồi thì cái thằng Beat nó 6 bit cũng đang đánh ở level 10 nha anh em nhá Gấu Assassin 2 sao đấy 6 beat cặp kẹp với cả Assassin Chơi gấu Assassin 2 sao Có cáo cũng 2 sao Nhưng mà đánh trông kìa Anh em thấy không tôi vẫn như là đang bắt lạt đối thủ vậy Đã nói rồi là cái bộ bí ký của tôi Tôi nghiên cứu chán chê rồi anh em ạ <clears throat> thế nên tôi mới bất ngờ tại làm sao mà gặp cái cái thằng đối thủ của tôi đấy chơi uh, cái bộ mà nó gần gần gần nó giống như thế là mình cũng phải khá là bất ngờ vì có người cũng có cái tư tưởng giống mình ok <clears throat> gấu assassin gấu assassin gấu assassin cáo giấy ui <laughs> giời ơi level 10 ạ à. level 10 ạ à. ui giời chồng level 10 và đấm level 8 chồng chán đời thật sự <clears throat> Đấy rồi, hay quá Đấy rồi. Thunder Speed lên 3 sao Vứt gấu vào Lên 9 là kẹp gì anh em Kẹp cáo ba assassin Đấy, kết hợp với cả ba rồng 3 mét Và hai bit Đấy Anh em thấy chưa Anh em thấy đội hình này nó có giòn không <laughs> Nhớ nhá Đi đâu là dùng cái đội hình này là phải nhớ tôi đấy Đấy, đóng mác, đóng tên là, là, là, là đội hình bí ký ở tuần cơm rồi Anh em nhìn kìa, sắp hết trận đấu rồi Vẫn đang đánh ở level... À, lên lên, lên, lên 9 rồi Đang đánh ở level 9 <laughs> Đang định nói là đang đánh ở level 8 Nhưng mà đánh ở level 9 Cảo 3, ủa, hay cảo 3 cơ Cảo 3 thì... thì, thì... <laughs> thì thua Cảo 3 có vẻ hơi căng nhá Lên cảo 3 cơ à Ây da, ây da, ây da, ây da cáo ba cáo ba anh em ơi thế thì lại lại lại kéo dài trận đấu rồi full đồ cáo ba có bkb hai sao anh em ạ càng đấy có bkb hai đấy nhá bkb cuối rồi ghép ghép vào để đánh với cả mết tôi mà đấy sợ là, là, là đánh với mết nên là ghép hẳn cái bkb cuối luôn càng ấy trận đấu về cuối rất hấp dẫn Ok, thế là tôi lại còn có thể được test với cái bộ beat mắc binh Với một con cáo 3 sao <laughs> Ở đội hình này của tôi có thể đánh được cáo 3 sao Rồi, ok, để xem xem là liệu là có thể ăn được không nhá anh em nhá Ăn được thì chắc là cũng giòn <laughs> Ok, rồi <clears throat> À còn hai ông Việt Nam vui rồi à ừ, Nhưng mà top 1 thì vui hơn bạn ạ <laughs> Xem nào Ừ. Áo giáp ra bò Ây à Đồ này hơi khèo nhỉ Ghép được cái RO thôi Thế là cái con gấu của tôi là không lên được 3 sao Ôi từ từ đã Không không không Không bán mấy cái con dưới ID nhá anh em nhá Vì chưa chắc đã thắng ở đâu Có thể chúng ta sẽ thua đấy Nên là sẽ phải có lẽ là sẽ phải tiết kiệm tiền rồi lấy được mỗi cái ro thì lấy thôi chứ còn biết làm nào ok cáo ba sao hơi căng đấy nhá ơ à, nhưng mà nhưng mà Úi ôi trong kia cáo ba sao <laughs> Cáo ba sao với chúng tôi ơi rồi ơi Cáo ba sao đánh vào level 10 Vẫn thua level 9 á Càng không Trời ơi anh em thấy sức mạnh của mình chưa Giới thiệu cho anh em đội hình Tam Pháp Sát Long Bài Tùng Cơm anh em nhé Đấy anh em hãy thử đi Tôi chỉ sợ là một khi mà anh em đã thử rồi thì anh em nghiện luôn Rồi mai là anh em cứ chơi mãi cái bộ này thôi <laughs> Rồi ngày mai ngày kia ở trong lanh rồi nó lại ngập tràn cái bộ này Đấy một cái bộ mà nó rất là hay